Tối ờ, thôi. À? Good evening. Chờ. Good evening chờ những khuôn mặt mất. những khuôn mặt rất quen thuộc. Trời ơi, so let me see now. Good evening class. Do you remember me? Các bạn còn nhớ cô không nào? Do you remember me? Oh, look at this. IC ở à, Trần Duy Phong này Duy Phong lần này trông lên đã nhỉnh hơn một chút sau một kỳ ăn Tết Ok and uh, <laughs> Ngọc Hân Ngọc Hân thì tóc có vẻ dài hơn này Oh buộc hết đằng sau rồi and uh, um, uh, trong lớp mình nhá các bạn nhớ để tên đầy đủ nhá cả họ cả tên nha và mở cam mở mic nhá trong trường hợp các bạn không mở cam mở mic thì thầy quân sẽ auto <laughs> là uh, cho các bạn không được tham gia buổi học nên là rất là tiếc đúng không đó thì các bạn có thể mở cam và mở mic lên để cô xem các khuôn mặt xinh đẹp của cô và sau một thời gian bẵng đi lớp cộng đồng thì các bạn như nào nhá à, bạn Thảo Linh bạn Hoàng Uyên à Ok, Ngọc Khuê và mèo mơ. Hôm nay có mới Ngọc Khuê thôi chứ mèo mơ đâu. Mèo đâu? Mơ đâu? À mơ à, ok thế đằng sau của cô có Quảng Thượng kìa. Các bạn còn nhớ Quảng Thượng của cô không? Yeah, this is my cat. You know, she's sitting on the bed yeah xem nào lưu quang sơn toàn các cái khuôn mặt rất là quen thuộc hà bình an này bạn một hai ba bốn năm bạn tên gì nhờ bạn để tên đầy đủ cho mấy cô nhá để chút nữa ấy, chút nữa là cô sẽ in cái phiếu điểm danh ra ấy, để xem là có những tên bạn nào để dần dần sau quá trình mình sẽ tích điểm nhá ok Hà Bình An này Thỏ này lại Huyền My này Tiến Minh à hôm nay thần đồng violon bích toán này có vướng lịch thi toán không <laughs> Tiến Minh, Tiến Minh, Tiến Minh có thể nhắn tin lên trên uh, chat cho cô. Nào, ok, so nào, cô nhìn cho con có rất nhiều khuôn mặt mới. Ví dụ bạn Bảo Bảo Ngân này, bạn Ngân là bạn gì đây? Bạn An Giang và bạn An Giang Nguyễn Hồng Yên. À, các bạn nhé, có một số bạn thì đang ờ, không có mở camera lên và sẽ rất là khó trong quá trình cô theo dõi các bạn học tập. Vì vậy là đề nghị các bạn mở cam, mở mic lên, à mở cam lên nhá. Right tại vì lớp mình học đông cho nên là mình không thể mở mic được các bạn nhớ mở cam và ngồi ngay ngắn trước màn hình nha welcome welcome Yes, I see the chatting. I see the chatting here. Uh mm-hmm. -huh. Nguyễn Thái Bảo, Trần Gia Phúc, Nikki. What's your name, Nikki? Can you Can you write down your name, the full name in Vietnamese, please? Bạn Nikki nha, bạn có thể đổi tên lại là tên gốc của mình nhá. Được không nhở? We don't use nickname on the class, you know. Please, you change the name on the Zoom. Mẹ bé có thể giúp em là có thể thay đổi tên của Nikki cho, cho em nhá. Right, xem nào. Đặng Đức Anh Thái lớp 2B. Phạm Thùy Dung. Ôi, Phạm Thùy Dung có cái ponytail xinh quá à right? So now I need to see the tag. Oh, uh, in my class, we have the 100 per people here. It's a crowd. Yeah, today we have 100 students. Hôm nay mình đang có giới hạn là 100 bạn. Ok, giới hạn là 100 bạn. Vì vậy là khi mà lớp mình đã đủ 100 bạn hoặc những bạn nào không có đủ tên đủ tên đầy đủ như ví dụ bạn thỏ này, bạn thỏ bạn đổi tên lại nhá. Right. Mm. <laughs> oh, what do you want to text to me? Võ Minh Khang, hello teacher. Okay. À, Đỗ Thành Nam học buổi đầu tiên đúng không? Okay, don't worry. Phương Linh mới học. Okay. Con không bật cam được cô ơi nhớ nhá lớp mình cố gắng bật cam nhá không thường thường là sẽ có một cái công cụ ấy quét các bạn nếu mà các bạn không đủ tên họ đầy đủ thì sẽ tự tự động bị kích ra ngoài ấy, và rất là phí cho buổi học của mình nhá đó đó cho nên là các bạn nào ví dụ bạn để là ipad chẳng hạn <laughs> đấy bạn nào để ipad thì bạn để lại cho cô nào được chưa <laughs> no spam on the class right Nguyễn Thái Sơn này bạn đừng spam nhé không là bị tắt chat đó Okay, so look at this now. We have so many students now. Are you ready for the class today? Ah, let's first. I want to introduce you about myself. Trước tiên này cô xin giới thiệu lại uh, về giáo viên của mình hôm nay nha. Cô tên là Trần Bảo Ngọc và một số bạn cũng đã theo cô từ đầu năm uh, từ tháng 9 năm ngoái rồi. Tuy nhiên là đợt này sẽ có rất nhiều bạn mới tham gia lớp mình. Vì vậy là mình cũng sẽ có một bài làm quen nhá nhỏ trong thời gian đầu tiên đúng không ok và trong lớp học nhá thì mình luôn có một cái quy định là chúng mình sẽ ghi tên đầy đủ khi mà tham gia lớp học này đó và lớp uh, sớm trước 10 phút để có thể ổn định zoom này ổn định bài học này và đúng 8 giờ thì mình sẽ vào lớp học nhá còn bây giờ thì are you ready for the class now If you are ready, say yes in the comment to let me know that you are ready for the class. Or you will use the icon raise your hand. Yes, of course, you say yes. So, hmm, okay, let me see the screen now. Here we go. I see so many hands here. So can you use the icon raising hands to let me know that you are ready for the class? Raising hand, raising hand. raising hand Good. Raising hand có thể các bạn giơ tay lên trên này đó, các bạn giơ tay trên trước màn hình cô nhìn thấy này, hoặc là các bạn có thể là dùng icon raise hand đúng rồi bạn Duy Phong. Ready, Nguyễn Minh Anh ready và các bạn. Yes. Nhớ nha, turn on the camera. Good. Now I'm I'm checking, I'm checking. Good job, good job. So nào cô đã thấy các bạn rất là sẵn sàng rồi. Bài học của chúng mình ngày hôm nay chúng mình sẽ có một buổi gần như là sẽ ôn lại từ đầu đến cuối cuốn sách cũ mà chúng ta đã đừng đi qua Thùy Dung, Thùy Dương đúng không? Rồi Thùy Dương có thể cho con biết là thời gian vừa rồi mình đã hoàn thành xong sách rồi đúng không nhỉ? Thì Thùy Dương thấy nổi bật nhất là về phần nào? Để cô mở mic cho Thùy Dương nhá. Ôi lâu lắm rồi, long time no see Thùy Dương. Ok, can you can you open your microphone please? Prism? Yes. Good evening. Nào bây giờ thế thì cũng coi như là thay mặt các bạn ở trong lớp và ờ, kể cả các bạn cũ này. Đó rồi Thùy Dương coi như thay mặt các bạn cũ đi và để cho các bạn mới có thể là biết ở lớp mình như nào. Thì ờ, Thùy Dương ờ, nói chuyện cùng một chút nhá. Uhm, vừa rồi Tết đấy. Đấy, thì có ở nhà ôn bài không? Thì hỏi thật đấy, hỏi nhỏ thôi. Có ở nhà ôn bài không? ở nhà con còn bao nhiêu đề quiz tiếng Anh trên cô cô chơi ác cô tiếng Anh con chơi ác cô có rất nhiều đề quiz thế là bao nhiêu đề ở, ở Google Form nữa cô ạ con vừa mới làm được được xong một đề xong đấy thế là có quá nhiều đề quiz cho Dương đúng không thế Dương giờ này là có vẫn vẫn giữ phong độ ừ, ừ, học tiếng Anh chứ à. là giữ phong độ nha vâng. thì bây giờ Ờ, Dương à thì thường thường là giới thiệu với cả lớp nhá bạn Dương này bạn Khuê và một số các bạn khác như bạn Phương đó uh, các bạn thì là gần như là trợ giảng của giáo viên rồi <laughs> cho nên cho nên là có gì thì trong nhóm Zalo của mình nhá sẽ có một số các bạn tiêu biểu và có thể hỗ trợ cho các bạn khác nhá được không nhỉ so now I need to share the screen rồi như bạn ờ, Dương đã vừa chia sẻ là các bạn có rất nhiều bài tập đúng không các bạn có quá nhiều bài tập để hoàn thành này các bạn có quá nhiều thứ để học này và bây giờ là không biết là cái chương trình học như thế nào vì vậy là hôm nay mình cũng sẽ ôn lại một chút các con nhá, mình ôn lại một chút về chương trình để xem là um, các học sinh của cô học như nào so let me share the screen now Big English City 1 Here we go. Can you see the screen? Can you see the screen now? From the mountain tops to the bottom of the sea, from a big blue whale to a baby bumblebee. If you're big, if you're small, you can have it. Ok, có bạn nào nào đã nhìn rõ ở trên màn hình không? Yes. Ok, we have Big English. Yes, sách của chúng mình trong thời gian vừa rồi, chương trình của chúng mình thời gian vừa rồi đó là sách uh, Big English và uh, do bên Pantado đã remake lại sách được chưa? Right. Thì các bạn cũ thì các bạn đã được uh, học gần như là hết cuốn sách này rồi còn các bạn mới thì sao? trong thời gian vừa rồi các bạn với ờ, lượng kiến thức nhận a à, duy phong không vẽ lên bảng nha dạ, ừ. please don't ok ngắt lời cô nhá ờ, ừ. bây giờ màn hình vẫn chưa hiện ra được bài học của các con với à. cả là ừ, cô tắt giúp mình cái um, vẽ lên bảng giúp mình nhá ok Stop here. Can you see the screen? Yes, can you see the screen? Yes or no? It's okay now. Yes, here. Um, uh, thời gian vừa rồi các bạn đã được học qua 9 unit của sách Big English One, right? Thì bây giờ chúng mình sẽ có một uh, việc đó là mình revise lại hầu hết tất cả kiến thức này. Nếu mà trong và cuối giờ thì mình sẽ có một cái cuộc bình chọn xem là mình sẽ ôn lại kiến thức hay là mình học sách mới nhá được không ok mình sẽ đi tiếp chương trình khó hơn hay là mình sẽ uh, học cái chương trình lại chương trình này ok so now are you ready for the class are you ready for the class yes ok the first one with the unit one today we have the activity two matching okay the first Listen one and match Okay, this is matching. Đây là bài nối nha. Hôm nay chúng mình sẽ ôn lại một chút. Đây là bài nối nào. A à, look at Okay, look at the board. Look at the board here. We have some school supplies. We have some school supplies. Chúng mình có một số các cái vật dụng mà mình học này à mình đem đi học này để chơi đồ dùng học tập ý. Ok, nếu mà bạn nào đang có đồ dùng học tập trên bàn này, để hết lên trên bàn cho cô nào. Okay, look at the picture you will show me how the school supplies on the table. Right, các con để hết tất các cái ờ, đồ dùng học tập của mình lên trên bàn nào. Mm, good job. So now, you need to listen. Bây các con sẽ nghe nhá. You need to listen it and then matching. Cô sẽ mở phần chat cho các con để các con có thể là ở ờ, cùng cô làm bài nhá. Mình cùng chữa ha two erasers. Okay, the first one, two eraser, two eraser. Which picture is two erasers? One. Oh, look at this. À, các bạn chỉ trả lời một lần thôi nhé, không cần phải trả lời quá nhiều lần đâu. Yeah, okay. Everybody say, oh, lớp này hình như học hơi bị tốt đó nha. Right, two eraser. Good job. Erasers. And Okay, are you ready to the next question? Are you ready to the next question? Yes. Five crayons. Five crayons. Which picture? Oh <laughs> my god. You got the right answer. Right. Các bạn trả lời rất là nhanh, rất là tốt trong phần comment này. Yes, next one. Six rulers. Six ruler. Now comment for me for the answers, please six rulers. Six rulers, okay. Oh, picture four. Yes, and the last one. One desk. We have one desk. Which picture with one desk? À, Hà Bình An là rất hay có những cái đáp án ờ, rất là nhanh chóng. Ok, tuyên dương Hà Bình An nha. And the last one. Nine pencils. Nine pencil. Yeah, of course, it's a picture five. Way to go. Yeah, way to go. Cả lớp làm tốt lắm. Đấy là màn khởi động của mình nha. Mình sẽ có đâu đó loanh quanh là 6 đến 7 bài khởi động. Ok, rồi nào. Các đáp án <laughs> vẫn tiếp tục được lập ra. Có thể là các bạn comment chậm đúng không? Các bạn chỉ cần trả lời một lần thôi. Ví dụ như picture file. File, không cần trả lời quá nhiều lần đâu. Cô sẽ đọc được mà. Khang trả lời thì nhiều lắm nha. Okay, next one. Sorting. Look and listen. Sorting. Put the things that are in the classroom in the red box. Put the colors in the blue box. Okay. The question is for this exercise here that you will divide all the picture into two groups. Okay. two groups. Yes, group one and group two. Group one, you will use for school supplies. Group two, you will use for colors. So in this question, I want to call a random one, right? Có vẻ cô muốn gọi một bạn nha, bất kỳ nha. Bài này cô muốn gọi một bạn bất kỳ nào. Can you raise your hand to let me know that you're ready? Các bạn có thể dùng icon nha. Ngọc Huệ <laughs> Minh Khang. Oh, tờ. Thế con muốn một ờ, nhân vật mới nào? Một, một nhân vật mới nào? Bạn bạn nào nào? Các bạn giơ tay nào. Ok, raise your hand. Duy Phong à? Toàn các uh, các các các anh chị gạo cội này. Ok. Ok, here we go. Who can, who can? Lan Thư, sao con có làm được không? Can you? Do you want to join Lan Thư? Or Sammy? Can you can you raise your hand? Can you raise your hand? Có thể có thể giơ trước màn hình máy tính là cô đang xem một lượt của các bạn nha. Cô đang xem một lượt màn hình của các bạn này. Yes. Uyên Nhi à? Ok, Uyên Nhi. Ok, I ask you unmute. cô có thể bấm nhá. À, con bấm chấp nhận nào. Chấp nhận mở mic nào. Yes, can you can you hear me? Yeah, dạ, the cô con đọc. Orange. Okay. The first the first group. Bây giờ con có muốn right. màn hình không? Right. Ok, nào um, thế thì nó sẽ hơi khó cho con nó hơi uh, lát một chút nha. Thì bây giờ nào, mình sẽ chia nó thành hai hai cột đúng không? Bây giờ các bạn nha, trong lúc bạn làm thì các bạn sẽ cùng làm và gửi cho cô lên phần chat nhá. Nào con nào thì phần uh, nhóm đầu tiên with the school supplies so can you read out loud all the words of school supplies for me please các cái đồ dùng học tập ạ à? cái, thước cái thước okay cái thước. in English in English yeah. Dạ. in English trong tiếng Anh nào ừ. cái, cái thước là in English chúng ta we, we will start in English just check it ừ. ừ. từ cô là ruler yes it's a ruler ruler right. we will move here okay it's not ruler no. Dạ. Next one. Who's next one? Các bạn comment à, các bạn comment rất là nhanh luôn. Notebook. Yeah, okay, notebook. Oh, uh, what what? Uh, can you can can you can you? Con đọc lại được Can you can you repeat it? Từ gì cô không nghe rõ lắm ấy. Tại chắc là do mạng lát ấy. Okay. Which word? نتبوت Ý, cái bút đó cái bút cái bút ok thế con có thể à, trả lời cho con bằng tiếng anh được không hmm. pen yes a pen right a pen okay repeat pen. after me a pen a pen a pen A ờ, pen. pen. Good. Mình chỉ lưu ý nhá, các bạn lớp cũ của cô thường thường là các bạn phát âm giỏi lắm ạ. Đó, các bạn đã được học rồi. Tuy nhiên các bạn mới chưa biết đúng không nào? So, next one. Các có thể tiếp tục cho cô nào. Next one, next one. Đúng rồi, Khang comment đúng lắm, Thủy Dương comment đúng lắm. Next one, next one. Good. Book. Okay, book. Book. Book. And the last uh, the last one is là cái cuối cùng là the last one. The last one is chair. Chair. Chair. chair. Good. Now, can you read out loud for all the class and everybody here? Hold the words, please. Ruler. Ruler. Con đọc theo cô là ruler. Oh, where is this? Where is my student? Ok, để có thể re lại một chút nha, bởi vì có một số bạn là à hình như là quên mất cách đọc của các từ rồi đúng không nhỉ? So, the first one, ruler, pen, book, and chair. Right? The next one I will call Võ Minh Khang. À? Võ Minh Khang, can you? Hello, teacher. Yes, hello, my boy. You have a new hair, right? Yes. Yes, it's suitable for you. So now, in the now the columns, can you read out all the words here, please? Red, red green, red, blue, green, blue, and yellow. Good yellow. Job. Yes, exactly. So now, way to go. Great. Mm -hmm. I want to ask Woming Min Kang more. So, uh, how how do you start your school? Like, uh, is this okay or not? Um, it's LMS. Yes. So, uh, are you studying online or you are studying offline at school? I uh, study online. Oh my God. Are you okay? Are you bored with study online or not? yes. Bored. Oh no. Bored. Hơi buồn ấy. No. Dạ. No. Yes, of course. It's no. I, I don't think that online English is is. is You're happy. Yeah, you're happy. <laughs> So, thank you Võ Minh Khang. Yes, you great. Võ Minh Khang vẫn rất là giữ cái phong độ uh, uh, năng lực của mình nha. Ok, that's the end for the unit one. Và sau buổi hôm nay thì cô nghĩ chắc chắn là chúng mình sẽ phải đi lại chương trình đúng không nhờ? Ok. Uh, ờ, with unit one, reply to unit two, we have the painting. Painting. Yes, the painting. Look, listen, and color. Color the pencils blue. Okay. Can you, can you, who can, who can, who can color the picture for me? Bây giờ có bạn nào có thể color the picture 적어오냐 color color color the picture here we have one two three four five pictures here so duy phong now yes hello teacher good evening duy so how do you do today okay anna i'm great yes you great and about me uh, um, is not bad for the day because it's a little bit hot so I feel a little bit tired but now I'm in the class I don't feel tired anymore so we found the first color the pencils blue color the pencil blue so which is which picture is a pencil which picture mm, is the picture four Ah, the picture four. Okay, great. So now what color are these uh, pencils? What color? It's blue. Yes, blue. So now I will. Color the ah, pan yes. yellow. Yes. And next one. Color the pan yellow. What is a pan? Which picture is a pan? It's a picture one. It's a picture one, great. Cái pan, pan mà bạn Duy Phong đang nhắc đến đó là cái chảo. It's a picture one. So what color is a pan? It's yellow. It's yellow. Great job. So now thank you. Duy color Phong. the grandparents Good. purple. Yeah, thank you so much. Chút nữa cô sẽ xem lại bảng điểm danh và tích điểm cho Duy Phong trong lớp mình nha. Thank you và cả Võ Minh Khang nữa. Okay. So move to the next question. Move to the next question. I want to call the new students today. Huỳnh, Lê Huỳnh Ngọc Nhi Okay, it's a new one, right? Good evening. Good evening. Yes, good job. So now, Lê Huỳnh Ngọc Nhi, are you the new student? Yes. Yes, great. So now, uh, let me check your English ability. So listen. Color the grandparents purple. Okay. Color the grandparents. What picture is about grandparents? Picture tree. Picture tree, great. And what color are they? Purple. Okay, great. Purple, great job. Color the grandparents purple. Purple? Okay, purple here is. Color the brother and sister green. Okay, next one. Brother and sister. Which picture is about? Brothers and sisters. Color the brother and sister ah, green. Five. Five. Great. So what color are they? Green. Pink. Good job. Color the brother and sister green. Green? Green. Yes. Yeah, color the book red. And the last one, what color is the book here? Red. Red. Great. Keep up the good work. Yes or no? Give up the good one. Yeah, you look at this. Uh, some of the uh, students here. Nào mình sẽ check lại một số các cái lỗi pronunciation mà các con hay gặp nhá. Thì như vừa rồi cô có kiểm tra một số bạn thì làm bài rất là tốt. Các bạn nghe hiểu tốt và chắc là mặt bằng chung của các bạn là sau một gần như là gần mình sang đến kỳ 2 đúng không nhỉ? Kể cả các bạn bé lắm của lớp cô thì bây giờ cũng đang học uh, uh, kỳ 2 lớp 1 rồi đó thì các bạn cũng đã biết một số các từ cơ bản rồi đó nhưng mà tuy nhiên là một số lỗi phát âm của chúng mình ý là về phần âm đuôi thì mình lưu ý nhá có lẽ là bắt đầu từ tuần sau cô sẽ dạy lại từ đầu cho các bạn được không nhỉ right ah look at the chat now red oh các bạn ở trong phần chat các bạn làm bài rất rất rất là đầy đủ rất nhiệt tình luôn Ok, tuyên dương tất cả các bạn ở trong phần chat vừa rồi đã gửi cái phần đáp án cho cô nhá. Right. Ok, next. We move to the next. Story time. Yeah, we have a... Look. Li sequence. Listen. Story time. Look, listen, and read along with the story. A big family. Is this your photo album, friend? Yes, these are pictures of my family. Who are they? That's my father and mother. How many brothers do you have? I have three brothers, Stan, Dan, and Van. And who are they? They're my sisters, Jan and Nan. Who's she? She's my baby sister. What's her name? Anne. Okay, in this part we have a in this part we have a story, right? We have a story. So I want one of you to read the story again for me. Thế cô muốn một một bạn nhá sẽ đọc lại chuyện cho cô nhá. Right. Who can? Who can read the story again for me? Uh, Nguyễn Vũ Lân à? Who is Nguyễn Vũ Lân? Yes. Hello, teacher. Yes, good evening, Nguyễn Vũ How do you do today? I'm fine. Oh, good or great or not? <laughs> we don't use I'm fine, okay? Now, so can you read uh, the story for me and all the class here again? Yes. Yeah, so now with a big family, go on. Go ahead. this a big family. Mm -hmm. Is this your photo album, friend? Yes. These are picture of my family. Where are they? What's my father and mother? How many brothers do you have? I have three brothers, Stan, then Advent. Mm -hmm. And Joe are they? They are my sister Jen and Nan. Yes. Who is she? She's my baby sister. What Who is she? Anne. She's my baby sister. And who are they? They're my sisters, Jen. Okay, good. Keep on, keep keep ahead. Thế tiếp tục nào nó nhảy nó nhảy trang là nó tự đọc ấy mà À, vừa nãy là nó bị uh, nhảy mất uh, bạn của mình rồi Nguyễn Vũ Lân nào bị tắt mic bị tắt mic Okay, can you hear me? Yes. Yes, okay. You keep going with your story now. and you are they? Mm -hmm. They are my sister Jane and Dan. Yes. With C. She's my baby sister. Great. What her name? Anne. And great. So now, um, do you understand how the story? Do you understand how the story? Con có hiểu toàn bộ câu chuyện không? Con, con thưa cô là con hiểu tất cả. Con oh. hôm hôm hôm qua con học thầy đến cô. <laughs> con học cũng học ban đa đô luôn mà. Wow, học sinh cứng của Pantado. Thế con học thầy gì ở Pantado vậy? Con học thầy thầy Dương này, chị Ngọc My này. Wow, Ngọc My hả? Cô Ngọc My hả đúng không? Vâng. Wow, thế thì bảo sao vừa có giọng đọc hay mà mình lại vừa hiểu bài này. Tuyệt vời, thế là con kèm một một lâu rồi đúng không? Vâng thì không thể không không thể nào mà đánh giá thấp được học sinh của của nhà mình đâu đúng không nhỉ right thế bây giờ cô có một cái question nho nhỏ cho con nhá so uh, in this picture they are introducing about the baby sister right what's her name the her name is Anne Anne great so now uh, another question uh, how many brothers How many brothers is is the boy have? How many brothers does the boys have? Um, three. Yes. Who are they? They are stand, Dan and Van. Great job. What is your full name, baby? Có thể hỏi tên đầy đủ con là gì không? What's your full con name? tên thật là Nguyễn Vũ Lân ạ. À, Nguyễn Vũ Lân nhỉ? Thì Nguyễn Vũ Lân nha. Chút nữa thì uh, có cái phần điểm danh ấy, cô sẽ tích điểm cho Nguyễn Vũ Lân nhá. Thường thường là của lớp của cô ấy sẽ có điểm danh. Dù là lớp đông đông đến mấy thì vẫn có điểm danh và có tích điểm với các bạn nha. Right. So thank you Nguyễn Vũ Lân. Wow, amazing, right? The unit how will have this topic about family, right? And how about unit three? Are you ready for the unit three? Are you ready for this? Are you ready for unit 3? Mình sẽ đi đi qua một số các bài nhá để mình ôn nhá unit 2 thì về family rồi cô ơi chiều con cũng vừa mới học Pantado xong dạ yes, đó trời ơi các học sinh cứng các bạn học giỏi thế này thì có cần phải học lại sách không ừ. hay là chúng mình tuần sau mình sang sách 2 luôn để chúng mình có những cái bài nó xứng tầm hơn với các anh em được không nào <laughs> ok nào sợ em cũng thế wow rất rất đông học sinh của Cantado các bạn tham gia lớp cộng đồng của cô Ngọc right so okay are you ready for the unit 3 unit 3 con học cô Mercy à cô Mercy à cô Memorize cô Memorize okay các bạn học cô Mercy này nào unit 3 nào. my body about the unit 3 now, we will have some exercise about parts of the body, of the body here. Ừ, trong cái bài unit 3 này thì mình sẽ có một số các cái bài tập liên quan về về gì nhỉ my body nào về cơ thể nào bộ phận cơ thể đúng không about drag and drop drag and drop uh ừ -huh. look and listen put the letter sequence story time painting Painting. Look, listen, and color. Color the eyes yellow. Okay, I want one person to con học cô Daisy và Thầy Long. Wow, từ từ nào. Thế là lớp mình hiện tại bây giờ đang có rất rất rất rất nhiều các học sinh đang học kèm một một và đợt trước là các bạn mà không học kèm mà các bạn đã học giỏi rồi thì những bạn mà được học kèm với đấy cô chỉ có uh, kiểm tra qua thôi các bạn nữa học rất là rất là ngang tầm sức các thứ rất là giỏi này thì thế nào nhỉ thầy cho thầy vũ này à, cho thầy vũ à rồi ừ, cho thầy ừ, cho cô thầy à, cho thầy long nào kiệt là cho thầy long với cô daisy này à thế minh khang học cô nào à đặng vĩnh gì đây bạn đặng vĩnh gì đó học cô hiền này Ngọc Hân này học cô memorize rồi. Ồ. À, ok. Chắc là lớp mình cũng phải mở thêm một cái uh, một cái một cái, cái, cái thi để xem là học sinh cô nào trò nào đây để cô còn biết đường nhá. Nào bây giờ quay lại trở lại với bài tập ngày hôm nay nha. Thì cô muốn gọi một bạn nào I want one person to join the exercise now. Tú Phương à? ok để cô tìm tú phương nhá here we go yes can you hear me yes teacher Yes, oh, yeah. long time I don't hear this sound. Cái giọng của con thì không bao giờ lẫn đi đâu được đúng không? <laughs> Yes. Uh, you're so funny. okay, so now the first question. Do you color the eyes yellow? Yeah. Color the eyes yellow. Oh my God, look at my student now. Color the nose and mouth red. Can you? Color the nose and mouth and mouth which color? It's red. I think that is red. Okay, let me check it. Wow. Color the hand purple. Color the hands purple. Color the ear orange. Color the ears orange. Color the girl with long hair brown. color the girl with long hair? Brown. Oh my Great word. God. How can you listen all of the words like that? Tú Phương được này trình độ lên cao thế nhỉ? À, thế cứ, cứ chia sẻ một chút cái bí quyết gì trong cái thời gian học online ở nhà ờ, mà mà mà lại đảm bảo được cái cái cái trình độ nghe và bây giờ chép chính tả được cái này à con? cô thấy là con nghe là không có không có thiếu được chữ nào ấy cái tú phương chia sẻ cho các bạn một chút nào à con tắt mic rồi à thế để cô mở lại nhá khổ lắm Okay, I'm here. Yes, good. Can you share for how the class here? How did you study English? How did you study English? Con học tiếng Anh như nào? vì con học lớp rất nhiều lớp tiếng Anh ấy kiểu thế. Ok, thế con có ôn đi ôn lại. À, kiểu như con uh, ít khi ôn nhưng mà con vẫn ôn. Ừ, thế là vẫn được kèm đúng không? Yes. Yes, good. Oh, I have so many teachers. Oh, you have so many teachers who, yes. who study. Trong đó có cả cô Ngọc trong đó có cả cô Ngọc hay cô Ngọc bây giờ ừ. là có rất nhiều students đấy thế <laughs> là Tú Phương là Tú Phương has so many teachers but now with the Miss Ngọc who has so many students today. <laughs> okay, thank yeah. you dạ. Tú Phương. Now we will talk later, right? Yes. Okay, dạ. thank you Tú Phương. you, teacher. Phần là điểm danh nha. Vừa nay cô giáo sẽ let C phần chat nào a à, khuê khuê nha bùi thục Quyền, đỗ hương chi ở okay so now next one story time Sequence. Look and find. Okay. Look, Look and find. Click on each toy dog you see. Okay. I want I want one person here. Lần này là mình sẽ phải dùng cái màn hình nha. Thì cô muốn có một bạn ờ, đảm bảo cho cô là mạng nhà mình đang rất khỏe. Có thể mạng đang rất khỏe để có thể tham gia bài này làm giúp các bạn nào bạn nào nào who can who can Bùi thầy dương nào who can who can các anh chị gọ cội Ngọc Khuê Bùi Thùy Dương này rất là tự tin tại vì các bạn đã học rất là quen với cô Ngọc rồi thế bây giờ hôm nay cô thử ờ, gọi một số các cái bạn ờ, nhỏ nhỏ tuổi hơn để các bạn xem là tình hình học nào được không các bạn xem xem là các bạn ấy học như nào được không nhỉ uh, right ST đạt honor and conduct Oh, baby boy, các bạn nhớ là để tên đầy đủ nhá, không có lúc điểm danh là cô không biết là ST đạt với cả cái gì tùng đát <laughs> là ai đâu ok yeah dạ. hmm. ừ. nào thế bây giờ cũng tò mò cái bạn gì đây nào giơ tay cô xem nào raise your hands raise your hands cô đang nhìn ở trên màn hình nha con nhìn trên màn hình nha mạng khỏe nha mạng khỏe nha mạng cực khỏe luôn ok mạng khỏe mạng khỏe nào ờ, Nguyễn Nguyễn Vũ lân à Nguyễn Vũ lân vừa đã trả lời rồi Nên Nguyễn Vũ lân muốn uh, click vào nhìn ta cho Nguyễn Vũ lân nha New Zealand là đảm bảo là không bị láp dập gì đâu nha right ok con con cá con không bị lá <laughs> ok thế bây giờ để cô tìm tên của con để cô cho con quyền truy cập uh, um, chuẩn nhá ok can can you can you use my uh, mouse here can you use the screen now nào Nguyễn Vũ Lân nào bây giờ con có thể dùng uh, ờ, chuột rồi đó nào các bạn nhìn Nguyễn Vũ Lân làm bài tập nhá bây giờ là ai mà bây giờ mà sai là không phải do cô Ngọc ok nào Nguyễn Vũ Lân mở mic nào để cô mở mic cho Nguyễn Vũ Lân đó yeah. con làm okay làm Uh, this uh, this uh, request of the exercise here, the click the dog toy, the toy dogs, the toy dogs. Oh, great. Keep up the good work. <laughs> Ôi mạng có vẻ mạnh mẽ nhỉ. Yeah, thank you Nguyễn Vũ Lân. Nào, who can Nguyễn Vũ Lân đã tìm rất là tốt về phần toy dogs ngày hôm nay. Đó, thì các bạn có muốn làm tiếp không? Bạn nào mạng nào bạn khỏe tiếp nào? Who? Ngọc Hân à, mạng khỏe à? Trần Hồng Bách à, mạng khỏe không? mang khỏe không để mình tiếp tục nào. Nào, my body đã xong rồi nào. Nên mình sang về phần bài my favorite clothes nào. Look and find. Look and find. Look and find. Click on each pink shoe you see. Click on each pink shoes you see. Pink shoe nào các bạn nào ghi cho cô là pink shoes. What does it mean? What does it mean? Pink shoe con đi mà Ngọc Khuê á ơ thế cho Khuê nào ôi nhớ Khuê quá Khuê ơi nào thế bây giờ cô gọi Khuê nhá các bạn ở dưới nào cho cô nào thế à Hân ok Hân <laughs> Hân bài sau nhá mình có tận 19 bài cơ các bạn ạ à. hôm nay bài mình hơi dài right và mình hơi dài luôn và mình quá dài luôn đấy các bạn phải giữ vững tinh thần nha có cốc nước ở bên cạnh chưa không là không học được đâu ân đâu rồi à quê đâu rồi cái gì nhỉ học quê em mèo mơ hả Khuê chào Yes, we will, good evening. Nếu mà đã học lâu của lớp mình thì mình sẽ nói là good evening đúng không? Chứ mình không dùng hello nữa nhá. Dạ, giờ con ờ, làm gì cô? Now you can use my screen. Choose the pink shoes. The pink shoes here. Okay. Wow. Good job. Repairs. Good job. Thank you Ngọc Khuê. Thế chưa? Thế bây giờ là bài này dễ quá đúng không? Hay bây giờ cô muốn nâng cao một chút cái bài tập này là nâng cao một chút cái bài tập này là cho cho các cái bạn khác nào thế, thế, thế là bài tập cô Ngọc dễ quá nhỉ. Thế từ tuần sau mình sang sách mới chứ mình không cần học lại sách này nữa nhá. Nha, yeah, ok, thống nhất nha. Bây giờ tiếp tục nào, tiếp tục Ngọc Hân nào, bây giờ cô có một cái bài nữa. Uh -huh. Okay, Multiple choice. Multiple choice. Look and listen. Choose. She's wearing a yellow jacket. I will call Ngọc Hân. Okay, Ngọc Hân, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, Ngọc Hân. So now I will let you to use the screen. Bây giờ cô nhá, đến giờ kiểm tra của các bạn rồi. Bây giờ cô sẽ cho các bạn lần lượt random những cái bạn làm bài tập trực tiếp ở trên máy được không nhỉ và cô sẽ không làm nữa để cho các bạn làm và các bạn thỏa sức nha Ngọc Hân nào chuẩn bị uh, dùng máy nhá Ngọc Hân nào can vâng you... ạ listen she's wearing a yellow jacket nào. she's wearing a yellow jacket con đọc lại câu đấy nào she's she's wearing a yellow jacket không nghe thấy á She's wearing a yellow jacket. Không có tiếng hay là con không nghe rõ? Con không có nghe thấy một cái gì cô ạ. À thế để cô nha, để cô xem nào. Nào con con con bỏ chuột ra nào để cô nào. Ok. Uyên Nhi đang đọc cái gì? Yeah. Dạ, Khang đang ăn cái gì kia? Ôi rồi, bắt quả tang cả lớp nhá, bắt quả tang chờ võ Minh Khang. Đang ăn uh, ăn vặt trong lớp Ai giời. Vừa mới mở store share cái đã thấy bạn Minh Khang của chúng mình đã đang cầm một cái hộp ăn vặt con chia sẻ cho cô xem là trong cái lúc của bạn Ngọc Hân và đang làm bạn đang làm bài tập một cách chăm chỉ thì bạn Minh Khang đang ăn cái gì đây đấy hả Minh Khang con ăn gì ồ ôi ồ không nhá ở trong lớp cô Ngọc là chỉ cho uống nước rồi chứ không có ăn vặt đâu nghe chưa con nhưng mà không uống nước nhưng mà ngày Còn tôi nhớ là mấy mẹ cô tắm làm cô mới cho mở mic chứ không có giận là không có cho mở mic rồi à. Đấy, không giận nhá cả lớp nha đừng đừng Azure giận đấy nào <laughs> nào Ngọc Hân đâu cô vừa mở xe âm thanh rồi con thử ấy lại nào con thử làm lại nào She's wearing a yellow jacket. She's wearing She's a wearing She's wearing a yellow jacket. She's wearing a yellow jacket. Good job. So where is the yellow jacket? Cả lớp comment cho cô nào. Yellow jacket ở đâu nhỉ? Giúp bạn giúp bạn hơn nào. Click vô. Ooh. She's wearing a red shirt she wearing a red shirt? She or he? Ah, we have a boy and a girl here. The boy or a girl wearing the red shirt. She's wearing a red shirt. She wearing a red shirt. Thế con click vào nào, con click vào đáp án nào. Click. Good job. She's wearing a funny hat. she wearing a funny hat? She's wearing a funny hat. Okay. Where's the funny hat here? He's wearing brown pants. She wearing a He's wearing brown pants. He wearing a brown đúng không có màu brown brown, pants brown pants pants pants good job rồi con đoán là cái quần nha cái quần cái quần màu gì nhỉ màu brown oh that's black pants không sao yeah it's good he's job. wearing black shoes He's wearing black shoes. He wearing black shoes. Yeah, black shoes black shoes vừa nay là bạn à, bạn bạn nào bạn vừa mới gặp à, Ngọc đây vừa tìm pink shoes xong thì bây giờ trong bài này là có black shoes nè right good gotcha super super nào thank you đấy Ngọc Hân này cũng giữ vững phong độ đấy chứ nào thế cô xin chuột nha à thế là nhà các bạn là đợt này là mạng mẽo là rất ổn định đấy <laughs> đợt này mà cô mà gọi là không không có bảo là nhà con đang mắc mạng nó nha à, cho cô xin cái chuột nào ngọc hân bỏ chuột là thank you thank you bỏ tay ra khỏi chuột đâu không một lúc nào ngọc hân nào rồi thank you có một số bạn là đang nhắn tin cho cô bảo là uh, em vừa mới bị ao ra ấy đấy bị ao ra cho nên là cô sẽ cho các bạn vào nhá nào cô xin cái chuẩn nào, con không Sorting. dùng nào. Con không dùng chuẩn à? Look nào. and listen. Put the clothes for cold weather in the blue box. Put the clothes for hot weather in the red box. Ok. Có một số bạn bị out ra mất. Ok. Nào, cái bài về uniform favorite clothes, right? Concentration. Concentration. Cái bài này sẽ luyện về Look trí nhớ ngắn and hạn. listen. Match. Ok, so nào cô sẽ chia lớp mình ra làm à, hôm nay không được hả? Ừ, cái bài này là sẽ về cái bài này là sẽ sẽ sẽ phải uh, ghi chỉ nhớ ngắn hạn nha và các bạn là sẽ lấy bút cho cô nào. Where's the pen? I need you to show me the pen and uh, a piece of paper, right? Cái bài này là cần trí nhớ ngắn hạn nha. Cái bài này hơi khó một chút đó. Right. Sau bài này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn là ôn tập này cũng như là mình đi hết quyển sách ra chưa? Right. Nào bây giờ các con sẽ lấy bút và tờ giấy nháp của các con. Ok. Here we go. You see it? Yeah. We have one, two, three, four. One, two, three. Okay. It's total 12 picture. Uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, and 12. nhiệm vụ của các con là sẽ ghép hai bức tranh có nghĩa và có nội dung tương tự với nhau à, ok are you ready for this chuẩn bị cùng với yes vào cô sẽ chuẩn bị sát nha À, không sao, không sao, mình có nhóm riêng mà cô sẽ gửi cho các con phần làm bài tập riêng này. Lớp cô Ngọc thì phải dùng dùng riêng chứ, đúng không? các con không phải lo nhá cô sẽ lo hết right nào bây giờ việc của các con là tập trung học shirt nào shirt con đoán xem là bức tranh nào ừ, nào pants nào nhớ nhá không phải hai cái trùng lặp nhau đúng không hat dress jacket dress okay so now dress. Which one? Which one? Which one? Nguyễn Ngọc Minh Anh nào. Good evening. Um, tree. Okay. Tree. À không, mười, mười, mười, mười. Thank you, Minh Anh. Next one. Shirt. Okay, four. Four. Who can? Các con nhớ nào, for a shirt. Mình đã nhìn thấy cái shirt ở đâu nhỉ? Bạn nào đây? Tiến Minh à? Rồi, rồi, rồi. Ai comment đầu tiên nhỉ? Who? Rồi, cô nhìn thấy tiếng Minh ghi đầu tiên. Shirt. Oh, great. Rất là nhanh. Ồ, oh, cô không nhớ là cái shirt nó ở đấy đâu. Không minh quan là tiếp tục nhá. Next one. Hat. Where's the hat? Where's the hat? Hello ơi, hat ở đâu nhỉ? Where's the hat? Hat. Wow, Phú Phương giỏi, Vũ Lân giỏi, Minh Khang giỏi quá. Thúy Kim Ngân cũng rất giỏi. Ai comment đầu tiên? Thúy Kim Ngân. Wow. Tiếp tục là next one. Tôi thử mở một bức tranh nhá. Boots. Boots. Con đoán xem là cái con đoán xem là boots sẽ đi với cái nào? Jacket. it's the jacket. jacket. Jacket. Where's the jacket? Jacket. Yes nối rất tốt chứ không được bật điều hòa mẹ đâu bật đâu điều hòa mẹ bật để cho quần áo nó khô Boots? Where's the boots? Đoán là 11 or 12? Pants. minutes. Oh, no more. Boots. Boots. Yeah. Pants. Pants. Great work. Yeah, thank you, whole the class. Cả lớp làm tốt lắm. Yeah, of course, here. Um, yeah, so look at this now. here các cái chỉ nhớ ngắn hạn rất là tốt đúng không là bây giờ cô sẽ hướng dẫn nhá à, thường thường thì các bạn học ở lớp của cô ấy cứ đến sáng ngày hôm sau sau buổi học thì mình sẽ có bài tập bài tập của chúng mình thì có thể là một bài thuyết trình này hoặc là mình làm bài tập trên app này hoặc là mình làm bài quiz này và các bạn nhớ là phải nộp bài tập đầy đủ nhá còn nào sau buổi học ngày hôm nay thì cô thấy là có rất nhiều bạn thì các bạn vẫn chưa thể nào mà mình uh, bắt đầu học sách mới đúng không nhưng mà có những bạn thì mình lại đang uh, có cái năng lực học tiếng Anh rất là tốt à Phương Nhi rất là nhớ Phương Nhi rất là nhớ ok thank you Phương Nhi dạ yeah. thì bây giờ như sao nhỉ trong cái lớp Zalo ấy đến bắt đầu từ buổi sau nhá thì những cái bạn uh, một ừ, cô sẽ chia lớp thành bốn nhóm đúng không nhỉ cô chia lớp mình thành bốn nhóm và có những cái bạn mà học giỏi và cả những cái bạn mới học nữa sẽ cùng nhau chia nhóm và mình hoạt động nhóm nhiều hơn nhé And now this is the end of the, the class, me. Okay, I need to call Funyi now. But you're so pretty here. So now, can you can you remind how the class? Can you remind how the class? What we will do after the lesson today? Open the microphone, please. Come on, mic now. Come on, mic now. Yes, this is the end of class, the class now. So you need to brush the teeth, right? Brush your teeth, wash your face, and go to bed. Oh my god, it's like the slogan of Miss Ngọc, right? Con nhớ lắm đúng không? Wow, mặc dù cũng là long time no see các bạn rồi. Nhưng mà các bạn đều rất là nhớ là đúng rồi đấy sau mỗi buổi học thì cô đều nhắc nhở các bạn rằng là you need to brush your teeth wash your face and you need to go to sleep now you need to follow on Zalo các bạn nhớ là xem trên Zalo nhá để có thể biết được bài tập của mình này nộp ở trên hội nhóm này và các bài tập thì các không phải lo không phải lo về phần sách cô sẽ uh, lưu lên trên Zalo của các bạn theo dõi nhá and now I need to say goodbye bye bye open Open hold the class. Bây giờ cô sẽ mở mic cho các bạn nha. Bye bye. Nó pin. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher học từ nãy giờ rồi. Con vào sớm con ạ. Các bạn nhớ vào học đúng 8 giờ nhá, hoặc vào sớm hơn một chút nha. Lớp hai lớp cô Thư có học không ạ cô? À, lớp thứ hai có học, lớp lớp cô Thư có học nữa nha. Cô ơi, dạ, cô, Ôi, cô. Cô ơi. Cô ơi ba ba ơi ba, ba, tính thôi ba, ba, lòng ba, ra ba, ba, ra bây giờ đánh vần là xong đâu teacher cô chưa cô đúng không cô teacher yeah I'm here I'm here Good night. Goodbye, teacher. See you again. Time to play. Teacher. Yeah. Talking. Tú Phương à, Tú Phương à, Tú Phương có nói gì con á? What do you want to talk me? It's me. Cô còn dùng cái app Class Dojo không vậy trời? À, bây giờ cô sẽ chuyển sang dùng Zoom. Cho nên là các bạn nhớ ghi tên đầy đủ nhá, tại vì là Zoom sẽ điểm danh á. Teacher. Here, I'm here. Con là lớp học tập đó cô. Ừ cô ơi cô lớp khó mà trợ giảng mà cô ơi cô hết luôn rồi à, chấm cô sẽ ngồi đây hóng các bạn nói chuyện cô <laughs> <laughs> cô ơi cô cô, cô ơi